Xin chào các bạn, mình là Yos và vợ mình là Ki Tụi mình là Yo and Ki, Y and K Avenger Đến với channel của tụi mình, các bạn sẽ được trải nghiệm ngắm nhìn những chuyến đi chơi, những hành trình đi cắm trại ở những địa điểm đẹp nhất ở Úc Xin mời các bạn hãy đón xem Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh youtube của mình Tụi mình là Y and K Adventure thì hôm nay á mình sẽ giới thiệu với mọi người là thì um, vườn hoa quả nhỏ của mình ở phía trước nhà thì đầu tiên đây là cây cây hồng à, cây hồng này tụi mình mới trồng có được uh, một năm đầu tiên thôi thì bây giờ mình sẽ cho mọi người xem cận cảnh thì cây hồng nhá đây mình cho mọi người xem thì cây hồng uh, hai vợ chồng mình mới trồng năm nay này đó trồng năm đầu tiên luôn đó cây như thế này mà thấy nó ra quả sướng không quả quá trời bừng luôn trong một năm đầu tiên là, là đã được có hong ăn đấy nha mọi người nhưng phải thích không đấy nguyên cây này um, tôi mình để khoảng 20 tải thôi chứ không giảm để nhiều sợ cây nó mất sức đây. quả là dùng hệ hoặc là nó được lớn đấy đó nhìn là thích quá chừng luôn mà năm đầu tiên đấy thì cây này là tụi mình mua ở ờ, cái chỗ của một cô chú chuyên bán về cây ăn trái Việt Nam đó thì có gì ờ, mình sẽ ờ, để lại cái link cái địa chỉ ở trên Facebook của cô chú đấy là mọi người mà muốn mua thì vào để xem mình liên hệ với cô chú nhá tại cô chú đấy rất là nhiệt tình đó, bán cây thì cây rất là tốt đó, về không cần phải chăm sóc nhiều đâu đó, nhưng mà mọi người xem này phải qua chừng luôn đó, nhìn thích lắm ừ, người ta trong cây hông á, lên chết xuống ấy mà mình này, may mắn là mua được cây này trong cái năm đầu tiên có quả ăn luôn đó, mọi người nhìn thấy thích không? quả lớn lắm quả như thế này thì không biết được à, mấy tháng nữa sẽ sẽ được ăn đây <laughs> rồi bây giờ giới thiệu thêm cho mọi người thì um, à, cái quất của nhà mình nhá ừ hiện tại thì mình đang ra rất là nhiều trái, có mấy trái chín mấy hôm trước ờ, tụi mình vặt ăn mất rồi nhưng mà trái trên cây thì ra chịu chín luôn ra nhiều lắm Đấy. mà nó còn ra to này nha mọi người Đấy. Ờ, là cây này là mình cùng mua ở cái chỗ cô chủ bán cây luôn nhìn thích không cây cái dạng rất là đẹp nhìn ống tung thích lắm đó quả này hoa trời này tụi mình hay ăn cây quất này quả quất này cho nên là trong một cây này lúc nào làm đồ chậm gì nhá đi ra cắt vào là phá rất là thơm mà quất ở um, úc thì bạn cũng thuộc dạng là mắc đó để mọi người coi này cái quả nhỏ nó đang ra này thì không cái này này quả to ra xong rồi tới quả nhỏ nó cứ ra liên tục mọi người ạ <laughs> rồi bây giờ mình sẽ dẫn mọi người đi xem một cái cái ổi nhá cái ổi này vợ mình rất là thích đây xin giới thiệu với mọi người đây là cây ổi của vợ chồng mình cái ổi này là cây ổi đỏ nhá à, nó đang ra quả đó đây là hoa này xong rồi có mấy cái quả nhỏ này đây cái quả này thì mấy tháng nữa sẽ được ăn đây cái này chuẩn bị nở hoa này đó hoa nở này mọi người thấy không thấy ra không Đấy. rồi đây có quả ổi này để mình quay xem này đây những quả ổi thích không đây có một quả nữa này wow siêu thích luôn đây này này thì cái ổi này nó, nó, nó to lắm cái ổi này là nó cao hơn cả binh đấy cái này chắc phải ờ, hai um, mét đấy <laughs> đây để mình vào cho mọi người xem nó cao như thế nào nhá đây mọi người thấy mọi người thấy cái cái, cái ổi này là vĩ đái không bự qua chừng luôn mọi người thấy không thấy thích không cây bự qua chừng luôn quả qua trời thì uh, đó cái này rất là bự cho nên lúc mình trong <laughs> xuống đất rất là mệt đó. rồi bây giờ mình sẽ cho mọi người ờ, xem thêm cây xoài nhá cái này là cây xoài tái này tụi mình xuống đất năm đầu tiên <laughs> đây qua bên này này em qua bên này cho mọi người xem này đây mọi người thấy mấy cái quả nhỏ <laughs> nó mới đầu không thì à, năm nay là năm đầu tiên tụi mình trồng cho nên là cũng không không à, không nghĩ là nó sẽ à, lớn thêm đâu một hồi nữa nó sẽ rụng đấy nhưng mà nó ra quả nhỏ như thế này là là là vui lắm rồi đó là chứng tỏ cây nó cũng sống được đây nó cũng phát triển chắc là mong cỡ à, một hai năm nữa thì có quả ăn chứ năm nay cũng không hy vọng nhiều à, nhưng mà nhìn như thế này là vui lắm rồi mọi người ạ tại ở Melbourne cũng phải là muốn <laughs> trong xoài là trong được đâu phải, phải chăm sóc rất là kỹ nhưng mà tại vì tụi mình thích á rồi vợ mình bảo là trong cái à, cái xoài này thì lâu lâu có thể lấy mấy cái lá non để làm à, salad được cho nên là ok trong cho vui đấy mọi người thấy thích không rồi bây giờ xin giới thiệu với mọi người thêm một cây nữa đó là cây uh, thái á trên trên giấy trên giấy mà cây này là thuộc dạng cây giống lùn đó thì tụi mình à, lúc mà kiếm mua thì tụi mình chỉ muốn trong cái cây giống lùn thôi để nó ra thấp thấp thấp cho cho nhìn cho nó đẹp chứ không muốn cây to đó thì cây này á lúc mua về á tính nó, nó, nó nhiều nước mà chúa lắm thích lắm đó thì bây giờ là đang ra cái lửa mới lửa cũ để ăn hết rồi đó nhưng mà ra rất là nhiều cây nhỏ xíu à mà ra rất là nhiều nhưng rất là thích đó vợ mình thì hay nấu ăn mà mình thì cũng thích uống được chanh đó cho nên là trong cái cây này thì rất là hợp lý tụi mình thì đang nghĩ là muốn mua thêm một cái cây nữa để mà trồng thêm đó cảm ơn mọi người đã xem video của mình nếu mọi người thấy hay thì like comment và subscribe cho channel của mình với nhá xin cảm ơn mọi người nhiều và hẹn gặp mọi người ở video tiếp theo tạm biệt mọi người